Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Trên tay mình đây đang là Club de Nuit Silat của nhà Amat Đây là một chai nước hoa mà rất nhiều người nói rằng là nó là clone của chai nước hoa Kiss Silver Mountain Water kia Và sau khi mình đăng một cái hình vui vui về em này thì cũng nhận được rất là nhiều những cái ờ, bình luận như là chia sẻ cảm nhận cũng như là cái đề nghị rằng là mình hãy làm review mùi này đi để các bạn có thêm một cái góc nhìn nữa và tất nhiên rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ review em nó trên cái góc độ là về mùi hương, về độ bám tỏa, về giá tiền xem là nó với chai nước hoa Kid Silver Mountain Water kia thì chai nước hoa nào đáng mua. Và trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ like, share và ấn vào nút chuông để nhận, nhận, được, nhận được những cái video mới nhất của mình. Và nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì cũng có thể tham khảo theo đường link ở phía dưới mô tả. Còn bây giờ chúng ta nhau, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta xem qua một chút về ngoại hình Thì chai nước hoa này so với chai nước hoa Club de Nui uh, ờ, Inten của nhà Amat Nó là mùi clone của chai nước hoa Queen Aventus Thì về ngoại hình thì gần như là không khác gì nhau cả Chỉ khác mỗi về màu sắc Và bên này thì họ sẽ ghi là chữ Club de Nui này Rồi dưới là những cái thông tin Và đằng trước thì có ghi chữ Club de Nui Silat Rồi ờ, đây là nồng độ EDP Và là, là dạng xịt Và chai này là chai 105ml và các bạn có thể thấy nhìn thấy rằng là cái phần đằng trước của chai thì nó có cái xước xước này các bạn có thể nhìn thấy vào trong và trông rất là ấn tượng và đặc biệt là cái phần nắp này thì nó rất là nặng chai hoa này cũng rất là nặng hay là các bạn ờ, cầm thì nên để ý một chút tại vì cái nắp này mình thấy là cũng hơi lỏng này mình không biết là do chai nước hoa hay là như nào thì cái phần nắp này mình không ưng ý cho lắm còn về cái phần và thiết kế ở chai mình đấy là khá nặng nhưng mà nó nhẹ hơn một chút thì chắc là sẽ cầm thích hơn đó là về phần ngoại hình còn về mùi hương của Silat này với chai nước hoa Silver Model Water thì nếu như bạn nào chưa xem video mình review em xin Silver Model Water này thì các bạn có thể xem lại theo đường link mình gắn ở phía trên này gì đó trên tay mình đây thì là đây là chai 100ml còn trong cái video mình review nó thì là 120ml thực chất thì mùi hương nó cũng không khác nhau lắm à, nó cũng vẫn có cái lùm xùm về cái phần à, những năm sản xuất thì thôi tạm thời cứ để gác sang một bên còn mà chúng ta quay trở lại với mùi hương của silat này thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một tông mùi cam chanh rất là rõ và so nó với ờ, cái sim à, sim món đường motor kia thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi hương ở đây của silat này thì nó có phần sắc hơn chua hơn và có phút chút kiểu hơi kiểu gọi là cảm giác hơi kiểu như kiểu những cái cái cảm giác gợn gợn như kiểu ở những cái ly soda vậy và cái cảm giác quan trọng nhất mà mình nhận được mà mình thấy khác ở chai Silver Mountain Water đó là cái cảm giác hơi ngậy ngậy béo béo thì ở chai nước hoa này các bạn thấy là nó chỉ có một chút ít thôi nó khác hoàn toàn so với Silver Mountain Water khi các bạn à, xịt ra các bạn thấy cảm giác ngậy ngậy béo béo rất là thích và cái mùi hương cái đông mùi mà khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy là mùi hương của xí lát này nó cũng dày hơn so với kit Silver Mountain Water rất là nhiều và khi dry down xuống thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi hương này thì nó có một cái cảm giác kiểu hơi kiểu gợn gợn một chút mình đã gửi qua vài chai uh, trong cái dòng Club de nuôi này thì mình thấy rằng là uh, nó có một cái nốt hương mà mình đoán rằng là nó là hoa hương và những cái nhà nước hoa Trung Đông thì họ rất thích sử dụng những cái nốt hương đó để làm cho cái mùi hương nó tối hơn này nó dày hơn này và cảm giác lúc nào nó cũng kiểu hơi lấn cấn một chút thì ở trong chai hoa này nó cũng có cái nét đó nhưng mà mình đánh giá là so với cái chai Club de Nuinten mà clone của Kilometer ấy, thì nó có phần nhẹ hơn rất là nhiều và cái mùi hương này so với Kitchen đường kia thì nó cũng tối hơn rất là nhiều nhờ cái nốt hương đấy và các bạn sẽ thấy rằng là cái nét béo béo ngầy ngậy hơi chua chua của Silver Mother tờ kia thì so với chai hoa này nó trong chai này nó ít hơn rất là nhiều và gần như rằng là mình thấy rằng là mùi hương này thì so với cá nhân cảm nhận cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy mùi hương này nó nam tính hơn còn với xin Silver Mother Water thì mình thấy rằng là nó béo nó ngậy nó nịnh mũi nhưng mà mình cảm giác là nó có cảm giác là nó có thể là unisex nó có thể cho cả nữ dùng được và các bạn nữ có thể sử dụng rất là tốt nên em này thì mình thấy là nam tính hơn còn dry down thì gọi là những cái dây những cái khoảng tầm những cái nốt chính mà các bạn cảm nhận được trong chai nước hoa này thì các bạn thấy là mùi hương về sau thì nó ấm hơn nó ngọt hơn nhiều cái nốt hương rất quen thuộc đó là avoxin và những cái nốt như là sạn đó thì nó lại có một cái phần nó hơi giống với chai nước hoa như kiểu là Dior Sauvage hay là Blue để cho nhau mà sử dụng những cái nốt hương avoxin ấy thì các bạn thấy nó quen thuộc còn ở chai nước hoa kia thì mùi nó rất là bay bổng rất là nhẹ nhàng đó thì đó là sự khác biệt về mùi hương Vậy thì về độ bám tỏa, có rất nhiều người nói rằng là chai Christmas Mountain Water này thì họ bám rất là kém, mùi hương chỉ lưu được khoảng tầm 6 tiếng quay đầu và đó cũng là cảm nhận cá nhân của mình về chai này và nếu như bạn mua silat này thì chắc chắn là bạn sẽ nhận được một cái mùi hương bám tỏa tốt hơn khi mà trên da mình silat nó phải bám tầm 6 tiếng đổ ra và trung bình là 8 tiếng rất là ok so với một cái mùi hương mà có phần giống với Quicksilver Mountain Water và đây cũng là một cái lựa chọn rất là tốt và em này thì cái độ tỏa hương của nó cũng thua so với Club de Nuit Silat nên là về độ bám tỏa thì Silat của nhà Amat này nó là vô địch về phần mong cách của chai nước hoa này thì mình cũng sẽ bỏ qua tại vì nó cũng na ná nhau ấy nó chỉ mình thấy là mùi hương này nó nam tính hơn thôi còn uh, về cái giá tiền quan trọng nhất là giá tiền thì như các bạn biết thì chai nước hoa Kiss mà đường tờ kia thì nó giá trên thị trường tầm 5 đến 6 triệu cho 100 ml khá là đắt còn với chai Club de Nui Amat uh, Silat này thì giá thị trường rất là rẻ tầm trên 1 triệu đồng khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cho chai 105 ml phải nói là giá nó rẻ gấp 5 lần nên là đây thực sự là một cái phiên bản mà hoàn thiện về mùi cũng như là về độ bám tỏa và về giá tiền hơn bản gốc này rất là nhiều và chốt lại thì có nên mua Club de Nui Silat của nhà Amat hay không thì mình phải nói cái điều này nếu như các bạn mua chai nước hoa Club de Nui Intense đó là clone của chai nước hoa Kit Ventus mà các bạn nhận thấy cái sự thất vọng mùi nó không được ngon bằng à, uh, Kit Ventus thì mình nghĩ các bạn nên thử thêm một lần nữa nếu như các bạn thất vọng nha các bạn nên thử thêm mùi hương này thì ờ, với cá nhân mình mình thấy rằng là chai silat này nó là một cái bản nâng cấp tốt hơn rất nhiều về mùi hương về độ bám tỏa cũng như là độ nam tính cái thứ hai đó là về cái giá tiền các bạn phải bỏ ra thì các bạn chỉ bỏ ra 1 phần năm một phần năm à, so với mùi hương của Kit Aventus còn nếu như bạn là một người mà fan của nhà Creed này rồi các bạn thích một cái mùi hương nó sáng nó bay bổng nó nhẹ nhàng thì các bạn có thể mua Christian Modern Water nhưng mà các bạn chấp nhận với cái vấn đề là giá nó cao và nó độ bám tỏa nó kém còn với cá nhân mình nếu như để mình kiểu hai xịt hai mùi sai bay sai với nhau thì mình kiểu đi thoáng qua lướt qua thì mình gần như là mình rất là khó để có thể nhận biết được đâu là mùi của Silat đâu là mùi xin vào Modern Motor nên là với cá nhân mình ấy, thì mình đánh giá đây là một phiên bản đáng mua có bạn đi sao bạn đã sử dụng qua hai chai nước hoa này chưa thì hãy bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết nha và nếu như các bạn là muốn mình làm thêm về những cái dòng nước hoa nào giá rẻ hay là tất cả những chai nào mà các bạn muốn thì các bạn hãy cứ bình luận ở phía dưới và hãy nhớ rằng là ấn like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất à. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại.